uống Pepsi và thưởng thức đêm trình diễn hip hop sôi động với các ngôi sao. Một đêm duy nhất vào ngày 30 tháng 7 tại Sơn Lan Anh. Thu thập nắp Pepsi, đổi vé xem hip hop. Số lượng vé có hạn, nhanh chân lên bạn nhé.